Xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã đến với kênh Thông tin Trạch Quan. Vẫn là tôi Phô đây. Ở cái video này thì mình sẽ tiếp tục đọc cho mọi người một cái công văn từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm virus SARS-CoV-2, gọi tắt là F0. Thì cái công văn này là nội dung của nó là cấp giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội cho mọi người đấy nhé. Đây là cái nội dung mà mọi người đang thắc mắc trong thời gian gần đây. Thì trước khi đi vào video xin phép cho mình uh, mấy phút để mình uh, quảng cáo chút nhé. Thì hiện tại thì mình đang kinh doanh về cái mảng uh, mix livestream, uh, home studio, thiết bị live stream, thiết bị uh, phát trực tiếp, thiết bị để bán hàng online, uh, truyền hình ảnh, truyền âm thanh uh, trên các mạng xã hội. Mọi người quan tâm có thể uh, liên hệ với mình nhé. và mình sở hữu ba kênh YouTube. Kênh đầu tiên là Thành Đạt Singer. Mọi người gọi là nó ra nhé. Cứ vào add YouTube ạ. Tất nhiên là mình cống hiến cho mọi người nhiều thì mọi người cũng phải ủng hộ mình cống hiến mình nhé đây. Đây là cái MV của Thành Đạt Singer mình mới đẩy lên kênh YouTube của Thành Đạt Singer. Đấy. Mọi người nhấp vào đây này. Em sẽ vào kênh của Thành Đạt và mọi người nếu chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để nghe nhạc nhé kênh thứ hai là kênh Full Audio kênh Full Audio này là kênh thương mại nha mọi người sau này mình sẽ phát triển kênh này <coughs> thành kênh thương mại đây Full Audio mình mới lập cái kênh này lên thôi cho nên là nó chưa được lên cái top tìm kiếm của YouTube đấy cái Full Audio này mình nhìn mọi người nhìn cái logo nhá đấy ai, ai chưa đăng ký kênh thì nhớ vào nút đăng ký kênh này Cảm ơn tất cả mọi người, mình kinh doanh mic livestream đây, show cho mọi người xem mic livestream này, combo livestream karaoke gia đình nhá. Đấy. Từ dưới 1 triệu cho đến dưới 100 triệu nha mọi người. Đấy. Đấy combo mic livestream này, phụ kiện full như hình, bảo hành 12 tháng. Đấy, combo cực rẻ luôn này. Đấy, mic thu âm livestream này, sao cạc này. Mic thu âm là chuyên nghiệp phòng thu này. Phụ kiện này, đấy sao cạc này có chế độ giả giọng giả tiếng méo tiếng đầy đủ hết nhá vỗ tay tiếng cười ừ. để cho đỡ mất thời gian của mọi người thì mình chỉ sâu quảng cáo ngắn thôi nhé đấy được chưa sắp tới mình sẽ có website nữa thì tất cả những thông tin của mình đây bộ này là vừa karaoke gia đình mà vừa livestream luôn được này đấy vừa cắm ra loa thì mình vừa vừa livestream cho âm thanh hay luôn đó chúng ta quay lại với à, đây thiết bị home studio của mình đây đó đây là một ông thầy giám đốc của bên T Media, T Media này cũng đã liên kết ừ, mình đã cung cấp rất là nhiều thiết bị cho bên này ha đó thiết bị home studio đó một cái studio tại nhà này thì combo này hơi đắt tiền nha mọi người combo này cho chủ doanh nghiệp chủ spa tư vấn online ừ, đây combo này rẻ tiền hơn này đấy đèn ánh sáng đấy mic livestream này mic này có sao cạc này ừ. làm việc online giúp hình ảnh của bạn trên mạng xã hội ờ, nổi bật hơn. Rồi, chúng ta bắt đầu đi vào cái ờ, công văn này nhé. Mình đọc hết nguyên văn, sau đó mình sẽ tóm tắt lại ba nội dung chính, ba bốn nội dung chính mà mọi người có thể hiểu được trong cái công văn này nhé. Đảm bảo nhiều người đọc xong đốn quấy không hiểu gì đâu. Mình đọc mình chưa hiểu nữa mọi người. Kính gửi vâng, các bệnh viện công lập và ngoài vâng công lập, trung tâm y tế các huyện thành phố, các bệnh viện giã chiến khu điều trị F0, trạm y tế các xã, phường, thị trấn, trạm y tế lưu động, sau đây sau đây gọi là các đơn vị ừ, những cái mục ừ. trên gọi là các đơn vị nhé ngày 26 tháng 11 năm 2021 sở y tế ban hành công văn số 9979 SIE NV về việc cấp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động theo công văn số 1492 KCB PHCN và GD ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Cục Quản lý khám chữa bệnh về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Tuy nhiên, thời gian qua, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ người lao động gặp nhiều khó khăn trong việc đề nghị cấp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một số cơ sở khám chữa bệnh chưa chủ động trong việc cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động bị nhiễm virus SARS-CoV-2, gọi tắt là F0, và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tuân thủ việc cấp quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, gọi tắt là GCN NVHBHXH cho F0 theo đúng quy định tại chương 4. Các mẫu quy định tại phụ lục của thông tư số 56/2017/TT BIT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế cụ thể như sau. 1. Hình thức và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận A. Đối với F0 điều trị nội trú tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập, bệnh viện giã chiến, trung tâm y tế có giường bệnh hoặc các khu điều trị F0 ra các huyện thành lập mới hoặc kiện toàn từ những khu cách ly theo dõi y tế F0 không có triệu chứng trước đây. Bệnh viện Bệnh viện giã chiến, trung tâm y tế, có giường bệnh, khu điều trị F0, cấp giấy ra viện cho F0 theo quy định tại phụ lục số 3 của thông tư số 56/2017/TT BIT. Bệnh viện giã chiến, sử dụng con dấu của bệnh viện được giao phụ trách theo quy định tại mục 5.3 Quyết định số 4111 QD BIT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Các khu điều trị F0 do cấp huyện thành lập sử dụng con dấu của Trung tâm Y tế huyện, thành phố Riêng các huyện, thành phố có bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn thì sử dụng con dấu của bệnh viện đa khoa khu vực. B. Đối với người khám chữa bệnh ngoại trú, các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa được các cơ sở khám chữa bệnh phát hiện là F0. Làm xét nghiệm PCR dương tính hoặc test nhanh 2 lần dương tính và xác định không thuộc đối tượng điều trị ở tầng 2, tầng 3, cơ sở khám chữa bệnh thì cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 và hướng dẫn F0 về khai báo trạm y tế, xã phường, thị trấn để được hỗ trợ cách ly tại nhà. C. Đối với F0 được cách ly tại nhà, trung tâm y tế các huyện, thành phố, trạm y tế các xã, phường, thị trấn chăm sóc và quản lý tại nhà, cấp giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại phụ lục 7 của thông tư số 56/2017/TT BIT. Trường hợp F0 đã được cơ sở khám chữa bệnh khác cấp giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội thì còn hiệu lực. Còn hiệu lực thì cấp Nếu còn hiệu lực thì cấp tiếp. Còn hiệu lực thì chỉ cấp tiếp khi thời gian nghỉ sắp hết hoặc đã hết và tình trạng F0 vẫn tiếp tục được nghỉ để điều trị. Hoặc tình trạng F0 vẫn tiếp tục cần còn hiệu lực chỉ cấp tiếp khi thời gian nghỉ sắp hết hoặc đã hết và tình trạng F0 vẫn cần tiếp tục để được nghỉ điều trị. Trong trường hợp trạm y tế lưu động hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà thì bác sĩ hoặc y sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc F0, ký xác nhận vào vị trí người hành nghề, khám bệnh, chữa bệnh. Đơn vị chủ quản là trung tâm y tế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm ký tên, đóng dấu vào giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho trạm y tế các xã, phường, thị trấn ký tên, đóng dấu vào giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. 2. Một lần khám F0 được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với thời gian tối đa là 30 ngày, thông thường khoảng 7 đến 14 ngày trên một lần cấp, tương ứng với các số ngày điều trị F0 hiện nay. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời gian nghỉ việc trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, F0 phải tiến hành tái khám để được người hành nghề khám bệnh chữa bệnh xem xét quyết định. 3. Cơ sở khám chữa bệnh được phân công chăm sóc điều trị F0, khẩn trương đăng ký mẫu, dấu, chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu chưa đăng ký cho Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định tại mục C khoản 5 điều 26 thông tư số 56/2017 TT BIT 4. Đối với các hồ sơ giấy tờ không theo mẫu quy định tại thông tư số 56/2017/TT-BIT. Nêu trên, do các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp cho F0 nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác, đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện cấp lại giấy nghỉ giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu F0 cung cấp đầy đủ hồ sơ xác nhận đã cách ly hoặc điều trị theo quy định tại mục A khoản 5 điều 26 của thông tư số 56/2017 TT-BIT giao trung tâm y tế các huyện thành phố triển khai các nội dung nêu trên đến trạm y tế các xã phường thị trấn, trạm y tế lưu động thực hiện. Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai để đảm bảo quyền lợi của F0 và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Y tế để xem xét giải quyết. Thì vừa rồi mọi người đã đọc hết cái công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc là cấp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm virus SARS-CoV-2 thì mọi người đọc như vậy mình đảm bảo đâu giờ đọc mình đọc mình mình còn chưa hiểu chứ nói mọi người nhé mình đọc mình còn chưa hiểu nữa được <laughs> chưa mình tóm tắt ngắn gọn nội dung này như vậy này thì bây giờ là mình theo mình hiểu phân tích theo cách hiểu của cá nhân mình có thể nó không đúng 100% theo công văn nhé thứ nhất là f0 cách ly tại nhà thì cơ quan y tế của địa phương như trạm y tế của xã phường huyện gì đó có thẩm quyền để cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động bị nhiễm SARS-CoV-2 theo như mẫu quy định của nhà nước, được chưa? Thứ hai là những người mà F0 mà được điều trị uh, nội trú tại các bệnh viện đã chiến hay những nơi quy định để điều trị cho F0 thì những cái nơi điều trị đó họ có thẩm quyền cấp giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội cho tất cả các bạn. Được chưa? Họ sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Những ai trước đây đã bị F0 rồi mà bây giờ không có giấy đó theo quy định đó thì mọi người liên hệ lại cái nơi mà mình đã từng cách ly điều trị đó mang giấy tờ đến cho họ để chứng minh là mình đã từng điều trị ở đó thì họ cấp lại cho mình được chưa mà ai có rồi thì thôi ừ, mỗi người mỗi khác mỗi nơi mỗi khác có thể là có người đã có rồi đó à, có người chưa thì cái này nó đang rất là vướng mắc rất là nhiều trong cái thủ tục Việt Nam mình làm việc mình thấy là nó cũng chưa có thống nhất lắm đâu được chưa nào thì cảm ơn tất cả mọi người nội dung của video nó cũng chỉ nôm na như vậy thôi thì mọi người nhớ liên hệ với cái um, um, nhớ liên hệ với uh, cơ quan làm việc của mình để um, hỏi để được giải đáp cho nó kỹ nhé hoặc là cái trạm y tế hoặc những nơi mình đã từng điều trị thì có gạch đá gì thì mọi người cứ ném vào đây nhé mình nghèo lắm thì rất mong mọi người like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn trong những cái video sau Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin kính chào và hẹn gặp lại.